Quý vị và các bạn đang trên chuyên cơ XC40 Tốc độ của chúng ta bây giờ đang là 70 km h và có xe phía trước cho nên là sẽ giảm số một chút Phanh chậm lại, chậm lại, chậm lại Tôi không cần đạp phanh một chiếc xe chen ngang vào Tốc độ lại giảm tiếp còn 58 Nó lại tăng lên khi chiếc xe đấy chạy khỏi làn và nó lại bám xe chiếc xe phía trước Tốc độ là 61 Vô lăng tự đánh lái Wow Bán tự động thôi Úi rồi nhìn nó ghi này Đấy. Nhưng mà một tình huống rất đặc biệt, rất khó Thì lập tức là bạn sẽ phải chạm vào vô lăng Và xe sẽ thông báo cho bạn ngay bây giờ Đó là điều tuyệt vời oh, Và chiếc xe đã ờ, né ra, xe tăng tốc lên Thử trong phố như thế này Bạn sẽ luôn luôn phải cẩn thận Và chắc chắn rồi khi chiếc xe phía trước dừng lại Giảm dần thì sẽ cũng giảm dần Tốc độ của XC40 cũng giảm dần chờ đèn đỏ hơi lo một tí ta nghe radio radio và đến bây giờ thì nó không bị đau nữa thì không biết wow khi anh đã yêu thì nó nên ngã được yêu bát nghe nó phình phình <laughs> oh yes la la la la la la la la la <laughs> đang thử xe lại nghe là hay quá ui rồi ui rồi loa hà màn cà đông đấy Trời yêu Mùi thương Thương thiên như thế là nếu anh giờ anh được nói một lần và nếu bây giờ được nói một câu thì là Volvo XC40 Ngon của nó Bây giờ thì mình sẽ thử thôi, thử thôi, thử thôi, thử không nói nhiều đấy XC Các bạn thấy không? Ấy, chà, ờ, ờ, ờ, Không phải làm gì cả Đấy, hơi cua một chút này Hơi cua Nếu mà có điều kiện nhá thì các bạn ờ, cứ like và subscribe kênh nhiều lên mình sẽ phi hẳn ra cao tốc thử khắp Bắc Nam đi đường núi xem nó lái nào úi sởi cua này mà cua tròn luôn cua tròn luôn ui ui ui hơi sợ một tí đấy vô lăng nhích nhỉ trời, ui ui con này phải nói là mắc binh luôn mắc binh mắc binh mắc binh mắc binh ui để xem đèn đỏ nó có tự phanh không hồi hộp hồi hộp hồi hộp hồi hộp hồi hộp giữ tay vào vô lăng phải cơ không phải à... không có chướng ngại vật phía trước mà đèn đỏ à mình phát hiện ra rồi phải có chướng ngại vật phía trước thì nó mới phanh được còn nếu mà đèn đỏ thì nó vẫn phi <laughs> tôi nghĩ là phải bổ sung thêm cái chức năng đọc đèn đỏ thế thì à, thành lái tự động luôn rồi về sử dụng cái Adaptive và cái Pilot Assist này nó rất đơn giản thôi Bạn uh, bấm vào cái phím ở giữa đây ạ à, Bạn nhấn bên trái thì nó là Adaptive Cruise Control Bạn cài đặt thôi Và nhấn ngay cái nút này này nó là tăng giảm khoảng cách Đó Và tăng giảm tốc độ ở đây 40, 50 ở đây nó lên ở đây Đấy Thưa bạn Còn nếu như chúng ta chuyển sang bên uh, uh, phải như thế này Nó sẽ là Pilot Assist nó hiển thị ngay trên này hơi tiếc một chút là cái đường ở đây đấy nó sẽ phanh nha nó phanh này đây tôi phanh phanh không ạ phanh đấy chân phanh luôn ạ đấy các bạn nhìn thấy đồng hồ đang cài đặt là 60 à, ờ, biển báo giao thông là 80 và chân tôi thì không chạm vào bàn đạp phanh đó và xe vẫn dừng số vẫn là D tất cả là tình huống thật hết thật hết thưa các bạn thì đây là giá trị của một chiếc xe có công nghệ cao và độ an toàn cao